Chào, mình là Tê Minh Hồng và đây là video tóm tắt 100 ngày trong may gấp sinh tồn trong may gấp công viên khủng long. Công viên khủng long là gì? Chúng ta sẽ khám phá và đồng thời khôi phục lại nền văn minh cổ đại của thời xưa và khôi phục lại những hóa thạch của khủng long để chúng ta có thể sinh tồn và khám phá và có thể sử dụng những con mod này và công viên khủng long đó để chúng ta có thể sưu tầm những con khủng long cực kỳ đẹp để chúng ta biết thời cổ xưa những con khủng long nó mạnh mẽ và hung dữ đến cỡ nào và các bạn hãy cùng mình Bước vào video này để khám phá công viên khủng long có những gì nhé. Ngày đầu tiên vào map thì nó cho mà chúng ta được một cuốn sách màu đỏ. Khi mình mở cuốn sách ra thì thấy toàn đa số là linh tinh. Nó chỉ hướng dẫn mình là một số đồ chẳng hạn như ờ, thế nào chúng ta có thể chế tạo ra những món đồ chẳng hạn như vậy. Và bắt đầu thì mình đi chặt một ít gỗ. Mình chế tạo một cái bàn chế tạo và đồng thời chế tạo một cây rìu. Chế tạo được cây rìu mình bắt đầu chặt thêm một ít cây. Mình có cài thêm một con mod là khi mà chặt cây á thì nó sẽ nhanh hơn, đỡ có phải cứ đập gần bờ lóc các bạn trong thời đó mình đập thêm một ít đá chế tạo một cái bàn hammer Thì cái bàn hammer này chúng ta có thể chế tạo được một cây hammer đào đá nó sẽ dễ hơn Đào xong chúng ta được 17 quặng sắt Bắt đầu mình đem đi nung và chế tạo cho chúng ta là một cái áo giáp sắt Ui, khởi đầu quá là tuyệt vời luôn Trời cũng đã sập tối Mình đi một hồi mình thấy một cây táo Tưởng đâu đập ra được quả táo Ai ngờ, mất tiêu luôn sau khi mình băng qua khu gần thì mình có thấy được một cái liều liều này của các ông dân làng các bạn mình lại đó mình thấy một cái dụng nước khá là đục ngầu mình thấy giống như là nước chất thải vậy đó mình thấy ông dân làng đổi một số đồ hóa thạch của khủng long toàn là được đồ khá là ok đó nhưng mà thì mình bắt đầu mình lấy đồ công nhân làng và đồng thời chúng ta cũng đào thêm một ít đồ khoáng sản ở dưới cái hang mà mình mới tìm thấy được các bạn mình lên giết vài con gà để sau này chúng ta có hóa thạch khủng long để xì ra để chúng ta có những cái trứng khủng long luôn sau khi mình băng qua khu rừng thì mình cũng đã thấy được một cái chỗ dân làng Và công cuộc của dân làng thì bắt đầu thôi Gom đồ, gom đồ và lấy đồ của dân làng thôi Chứ làm gì nữa, đúng không? Và đồng thời mình lượm được ba cái cây gì này của dân làng Mình chả biết sử dụng làm gì, mình lấy ra mình xem thử Ai ngờ có thể phóng được luôn các bạn Nhưng mà phóng thì độ bền nó hư thì khá là cụ bắp luôn á Đồng thời mình chế tạo một cây sản và chúng ta bắt đầu mở rộng khu đất này ra Tại do mình đang định là xây một ngôi nhà ở kế bên dân làng luôn, không ở nhà của dân làng được các bạn Mình định cư được cái chỗ này thì bắt đầu mình mở rộng ra lên cái chỗ này Mình lấy sản mình đập đất đi Tại vì trong đất á, nó có lẫn quá thạch của khủng long Thì mình đào đất một phần á để mình mở rộng khu đất ra để chúng ta có thể xây nhà Và thứ hai là chúng ta đào đất để chúng ta lấy hóa thạch khủng long Nó tiện cả đôi đường luôn Chúng ta chế tạo một cây xô và bắt đầu múc một xô nước chúng ta đặt nước ra để cho những cọ nó cuốn đi cho nhanh hơn đỡ chi phải ngồi đập như vậy bắt đầu chúng ta đi xây nhà nhưng mà xây nhà không thể nào mà thiếu gỗ được mình bỏ ít một khoảng thời gian trong một ngày ra để chúng ta có thể chặt gỗ chúng ta chặt đâu thể nào mà kiếm một hoặc hai tách được chúng ta kiếm khoảng 3 đến 4 tách chúng ta mới có thể đủ gỗ đi xây một ngôi nhà lớn tại vì công viên khủng long mà đâu thể chúng ta xây một cái chòi hay là một cái nhà bằng đất được đồng thời thì mình cũng lấy được hai tách máy rổ rồi thì chúng ta trước tiên thì chúng ta xây một cái móng nhà trước đã để do hiện tại nếu muốn xây nhà chúng ta phải có cái móng nhà và có những ô gạch để chúng ta có thể cố định được ngôi nhà của chúng ta đã tại đây mình đang xây nhà một ngôi nhà khá là lớn thì ngôi nhà này mình cũng học trên mạng thôi chứ không thể nào mình tự suy nghĩ ra được nên các bạn thông cảm nha có xấu hay đẹp gì thì các bạn cứ cho ý kiến thì xây ngôi nhà này thì mình khá là tốn hơi nhiều gỗ đó các bạn I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never. tonight. What a time. Sau khoảng thời gian 3 ngày chúng ta xây ngôi nhà cũng đã xong rồi Khi mình ngồi ở ban công chúng ta hưởng một ánh nắng chiều tàn về Thì chúng ta bắt đầu chúng ta lấy một ít đồ của dân làng đó là lúa và một số thức ăn của dân làng Mình lấy và mình trồng lại để sau này chúng ta có thể sử dụng được sau khi mình thu hoạch của dân làng thì chúng ta có một phần của thứ nhất là chúng ta có lúa thứ hai có cà rốt thứ ba có khoai tây luôn nhưng củ dền thì mình sẽ không thu hoạch một phần đó sau đó mình bắt đầu mình chích ra một phần là để ăn một phần để chúng ta có thể nuôi động vật tại vì sau này chúng ta cần phải có những cái thịt của động vật để chúng ta có thể làm gen khủng long các bạn chứ đâu phải là dễ đâu đúng không thì bắt đầu mình vừa thu hoạch và đồng thời mình dẫn những con bò cừu và gà về sau khi mình để tạm những con động vật ở dưới hang xong thì bắt đầu chúng ta cũng bắt tay vào xem cái chuồng sau khi mình xây cái chuồng xong thì chúng ta ngăn chặn ra thành ba ô một ô giữa là của gà và hai ô hai bên là của cừu và bò thì hiện tại mình bắt đầu mình cho nó ăn để sinh sản ra và bắt đầu phục vụ mình công việc sau này để chúng ta có thể chế tạo gen của khủng long xây chuồng xong thì chúng ta đâu thể nào mà khi đánh những con động vật mà lẫn vào đó những con creeper và quái vật đâu đúng không thì chúng ta bắt đầu đặt thêm một ít đốt để sáng cái chuồng và đồng thời sưởi ấm cho những con động vật này luôn lỡ trời mưa này kia đâu có gì sưởi ấm cho nó đâu sau khi mình tân trang lại cái chuồng xong hết tất cả mọi thứ rồi thì bắt đầu mình chế tạo căn hammer và đồng thời chúng ta ngủ một giấc sáng mai chúng ta kiếm một cái nơi chúng ta có thể xây một cái hang để cho chúng ta có đi thể đi đào và đi mai và kiếm những cái hóa thạch khủng long nó dễ hơn mình có chọn ra được một cái nơi là kế bên nhà mình luôn thì đây là cũng một con đường con đường này là con đường mòn của dân làng nó xây cố định từ lúc đầu thì mình có đào ra để cho chúng ta có thể có một cái đường đi mai đi xuống thì trong cái khoảng thời gian đó mình đi mai thì mình đào xuống khoảng tầm tầng ba mươi mấy các bạn thì hiện tại chúng ta đào xuống tầng ba mươi mấy sau đó chúng ta đào thẳng một đường thẳng xuống sau khi mình đào xong xuống tới tầng 10 thì bắt đầu chúng ta lên chế tạo một số cái bậc thang để chúng ta đặt cái đường đi lên đi xuống và cắm thêm một ít đuốc nữa để sáng cái khu mỏ để chúng ta có sau này cái đi mai nó sẽ dễ hơn sau khi mình đào cái hang xong và mình đào thẳng xuống tới tầng 10 rồi thì bắt đầu mình qua mình chặt thêm một ít cây nữa để về chúng ta có thể chế tạo được cái thang để chúng ta bắt xuống tầng 10 tại do nếu mà chúng ta đặt cầu thang xuống tận tầng 10 thì đi lên đi xuống nó rất là mất thời gian nên năm ra là mình đào thêm một ít cây à, xin lỗi các bạn mình chặt thêm một ít cây để chúng ta có thể làm thang đi lên đi xuống nó nhanh hơn và nó đỡ mất thời gian hơn trong cái khoảng thời gian đào cây á, thì mình lượm được rất là nhiều quả mình chả biết đây là những quả gì nhưng mà đa số là những quả có thể ăn được không à sau khi mình đặt cầu thang xong bắt đầu mình chế tạo thêm một cái ít cái thang để chúng ta có thể đào xuống thẳng tầng 10 tại do đa số là mình đào toàn tầng 10 mà thì khúc này có thể mình sẽ tua nhanh tại do hiện tại chúng ta rất là may mắn luôn trong một khoảng thời gian mà mình đào á, thì đào được kim cương luôn ui thật là mừng nhưng mà hiện tại chưa có cúp sắt các bạn mình đang xài là đồ đá không à đa số là đồ đá nên năm ra là không thể đào kim cương mình sẽ đào thêm một ít nữa để chúng ta kiếm sắt để sau này chúng ta có thể đào được kim cương nhé Đồng thời trong khoảng thời gian mình đào khoáng sản thì mình thấy được một hai ba cái chỗ mà đào kim cương Nhưng mà chúng ta chưa có đào được Thì chúng ta hiện tại chúng ta chỉ đào được một ít sắt thôi Đem về nhà chúng ta tức hết đầu và bắt đầu nung sắt lên Chúng ta nung cộng cộng được khoảng gần hai tách sắt Thì chúng ta có thể chế tạo một số món đồ sắt Chẳng hạn như cái hammer sắt nè, iron hammer sắt cất đồ xong thì mình cũng kiểm tra cái máy mà chúng ta xia những cái cục đất ra thì chúng ta thấy chả đồ gì cả toàn là bột xương với là một số cát thôi à khá là củ bắp và đồng thời chúng ta cho một số động vật ăn để sau này chúng ta cần để thịt của những con động vật này sau đó vào mình bắt đầu thu một ít sắt và chúng ta chế tạo một số món đồ iron hammer Sau khi chế tạo xong mình cũng đào thêm một ít đất một phần để chúng ta có thể xia ra kiếm đồ hóa thạch tại vì trong đất nó có lẫn vào những cái món đồ hóa thạch các bạn và đồng thời chúng ta lấy thêm một ít đồ và chúng ta có thể san bằng lại cái chỗ này và sau này chúng ta có thể xây nhà lên các bạn biết đấy công viên khủng long đâu thể nào một cái mảnh đất nhỏ được đâu đúng không chúng ta phải mở rộng cái mảnh đất bự ra nhưng mà chúng ta mở rộng ngày một ngày hai thì đâu có được chúng ta sẽ mở rộng từ từ đồng thời khi mình mở rộng ra thì mình có thấy được những cái trái quả mình chả hiểu tại sao cái này chúng ta đập cỏ ra thì nó lại cho quả dâu và một số quả củ cải khác của ngoài đời thật nữa các bạn rất là thú vị với con mouse này luôn á sau khi mình mở rộng lên thì bắt đầu mình có xuống dưới để chúng ta đào kim cương vào một ít khoáng sản khác thì các bạn mới đấy chúng ta có đồ sắt rồi ngại gì mà không đào kim cương đúng không và cuối cùng thì mình cũng ngộ nhận ra không phải chỉ có thể suy đứt ra mấy hóa thạch khủng long thôi cái này chúng ta khi xuống đào á thì chúng ta đào những cục đá hóa thạch thì nó cũng ra đồ của hóa thạch thôi rất là mừng luôn tại do lần đầu biết mà <laughs> sau khi chúng ta lấy một ít hóa thạch rồi thì cây hammer cuối cùng cũng đã hư rồi thì bắt đầu mình lên và chế tạo những cỗ máy hóa thạch để chúng ta có thể có những cái sen của khủng long thôi sau khi ta đi mai lên xong và chúng ta xếp đồ lại hết tất cả thì mình dư khoảng một ít hóa thạch khủng long và đồng thời mình cũng phải lấy thêm một ít uh, xương rồng để chúng ta có thể sử dụng để chế tạo được những cái cỗ máy để chúng ta có thể được uh, xia ra những cái khủng long hóa thạch đó để chúng ta ra được cái trứng khủng long thì cái khoảng thời gian này mình mất 2 đến 3 ngày để chúng ta có thể làm được tất cả tất tật những cái món đồ như vậy luôn á Sau khi mình trồng xương rồng xong và đồng thời chúng ta đã chế tạo được cỗ máy DNA của khủng long thì bắt đầu chúng ta bỏ những cái DNA của khủng long vào để cho nó ra được những trứng khủng long đầu tiên của map uh, công viên khủng long của chúng ta nhưng mà mình có thấy được một cái món đồ rất là thú vị luôn là trứng gà ép với vàng thì nó ra được một cái món khá là bất ngờ luôn các bạn bất ngờ ở chỗ là trứng gà này nó thử quay vòng tròn mà nó có sáng đèn như đi bay vậy đó mà bất ngờ cái nữa là ai ngờ cái đùng cái mất nửa một khúc của cái ngôi nhà của mình luôn u là trời sau khi mình có DNA xong rồi thì chúng ta đã có được một cái đống trứng giống như kiểu nồng nọc vậy các bạn thì cái này mình có tìm hiểu thì mình thấy được cái trứng này là trứng của một con cá hóa thạch thì mình bỏ xuống cái ao kế bên cái chỗ mà trồng xương rồng của mình đó nó ra được một con cá giống như y con cá chơi luôn các bạn và tiếp đó mình vẫn xuống đi đào thêm một ít hóa thạch khủng long nữa tại do hiện tại chúng ta đã có cây hammer bằng sắt rồi thì cái này chúng ta có thể đào ra được những hóa thạch của khủng long rất là tuyệt vời luôn và đồng thời rất là tiện lợi luôn sau khi chúng ta đi mai xong thì cây hammer chúng ta cũng không còn nữa rồi <laughs> mình đào nát cái cây hammer xong thì cuối cùng chúng ta được một ít kim cương và một ít khoáng sản mà khoáng sản này mình cũng không hiểu là khoáng sản gì cả thì trong cái khoảng thời gian đó mình lên thì bắt đầu mình chế tạo ra cái trứng gà <laughs> kiểu đi bay như hồi nãy nữa nhưng mà lần này mình thử là thử dưới nước nha nhưng mà không ngờ luôn là nó nó kiểu giống như là nó hút uh, những cái vật xung quanh của nó lên tới trời luôn xong nó nổi cái đục và nó sinh sản ra được một ừ. con uh, uh, mini uh, skin của mình luôn các bạn mà không đeo mắt kiến nha đeo mắt kiến mới ngầu <laughs> và sau khi mình test cái trứng gà xong thì cuối cùng con đó mình cũng chả biết để làm gì mình tưởng đâu là đi đào auto cho mình hay gì cả nhưng mà chả được nhưng rồi ờ, bắt đầu thì chúng ta được thêm một số DNA của khủng long tiếp mình bỏ vào cái cổ máy tiếp tục để chúng ta có được những quả trứng hoặc những cái uh, kiểu như là trứng nồng nồng của hồi uh, ờ, cổ thạch các bạn và đồng thời mình cũng chế tạo một số cái kệ sắt bắt đầu mình đi đào thêm một ít thất diệm thạch để chúng ta có thể chế tạo cổng nether và đồng thời chế tạo thêm một cái bàn enchant nữa để cho những bộ giáp và vũ khí chúng ta có thể mạnh lên hơn nữa Sau khi mình mở rộng khu đất xong, bắt đầu mình đặt cánh cổng qua địa ngục và đồng thời chúng ta lắc lấy những quả trứng mà DNA nó tạo ra cho chúng ta được quả trứng khủng long. Rồi bắt đầu chúng ta đặt ra và chúng ta có được ờ, một số khủng long mới. Mình đặt một số quả trứng ra và đồng thời mình đặt thêm một ít đốt để có thể sưởi ấm những quả trứng, có thể nó sẽ nở nhanh hơn. tiếp đó thì mình xây một cái lồng kính và ở trên thì chúng ta đặt những cái tấm để chúng ta có thể che được ở trên để do hiện tại chúng ta nuôi những con khủng long mà có thể bay được thì không thể nào mà xây bằng cái chuồng được các bạn chúng ta phải xây một cái nhà kính để chúng ta có thể quan sát và cho nó ăn nó sẽ dễ hơn trong cái khoảng thời gian mình xây cái nhà kính của mình thì bắt đầu mình xây nhà kính xong thì mình lại tiếp tục đi gọi là đào khoáng sản và ờ, chúng ta lấy thêm một ít hóa thạch khủng long nữa nhưng mà chủ yếu vẫn là lấy kinh nghiệm để chúng ta có thể ép được những bộ giáp chúng ta mạnh hơn và kiên cố hơn và chúng ta lấy thêm một số đồ từ uh, hóa thạch khủng long ra sau khi mình đào khoan sản xong mà bắt đầu mình ừ. bỏ đồ vào nung và chúng ta bỏ những cái hóa thạch khủng long vào máy DNA để chúng ta có thể được những ờ, DNA của khủng long và những con uh, thời cổ đại khác sau một khoảng thời gian mình miệt mài mình lập thời gian thì nó cho qua khoảng mức một ngày thì nó cũng suy ra cho chúng ta từ cái cỗ máy được một 10 cái DNA của cái con ờ, quái vật khác nhau có thể là nó giống nhau cũng có thể nó khác nhau thì bắt đầu chúng ta lấy những cái DNA này và chúng ta bỏ vào cái cổ máy để nó cho chúng ta được những quả trứng nếu mà thành công thì ra được quả trứng còn nếu mà thất bại nó sẽ ra một con quái vật nhưng mà trước giờ mình chưa bao giờ thấy thất bại bao giờ <laughs> ok và khoảng thời gian mình đợi chờ cái máy DNA này nó làm cho chúng ta được những quả trứng thì may thay là nó không bị bể các bạn thì cuối cùng chúng ta được ba con ở dưới nước và ba con ở trên cạn thì bắt đầu chúng ta cho những con vật ăn có những con thì nó ăn được những ờ, trái cà rốt hay khoai tây này kia còn những con khác thì có thể ăn thịt tại tùy theo loại khủng long có ờ, khủng long nó ăn thịt có khủng long nó ăn chay chẳng hạn như vậy sau khi mình đi đào khoáng sản về và bắt đầu mình có một ít đồ và bắt đầu mình quăng đi tại do những món đồ này mình không cần phải sử dụng đến đồng thời đó mình kiểm tra những cái máy DNA khủng long của mình thì có đến 6 đến 7 cái DNA đã hoàn thành rồi may là nó không bể cái ờ, máy DNA này của mình bắt đầu đó và mình ra mình kiểm tra và mình đào một số chỗ để cho chúng ta có thể mở rộng khu đất của chúng ta ra để nuôi khủng long nhiều hơn trong cái khoảng thời gian mình đào xong thì bắt đầu mình vô enchant những cái món uh, khi mà quá thạch khủng long mất chúng ta suy ra được chẳng hạn như mặt nạ với lại kiếm và chúng ta bắt đầu enchant lên sau khi enchant xong á thì cái kiếm mình nó có một cái chế độ gọi là enchant rất là vip luôn chúng ta đánh những con quái có khả năng á nó gây đầu ra đâm ra là mình nghĩ là sau này chúng ta kiếm đầu quỷ đời rất là dễ luôn tại vì mình đánh thử cái đầu con zombie á nó một phát một à nó rớt cái đầu ra luôn tuyệt vời thật và đồng thời mình mở rộng thêm một số chỗ để chúng ta có thể nuôi khủng long luôn và sau khi chúng ta bắt đầu đặt những khủng long hóa thạch xuống rồi thì tiếp tục và công việc chúng ta lấy thêm một ít kinh nghiệm nữa tại do hiện tại trong cái thời kỳ khủng long này chúng ta cần khá là nhiều kinh nghiệm để ép những món đồ và những cái món ờ, đào của hammer để chúng ta có thể enchant lên và đào nhanh hơn nữa ở bên địa ngục thì mình có phát hiện một con tàu các bạn à nhầm hai con tàu chứ thì hai con tàu này ở trên đó nó có hai cái bức tượng thì mình không biết là bức tượng gì cả nhưng mà mình kiểm tra xung quanh đồ á nó cũng khá là ok tí nhưng mà cảm thấy con tàu này không có mối nguy hiểm đối với bản thân của mình luôn á và mục đích chính của mình khi mình qua địa ngục thì vẫn là cái lâu đài thôi tại do chúng ta cần một số cái đầu quy đờ để chúng ta đánh con quy đờ và có sao địa ngục để chúng ta chế tạo cây hammer cuối cùng của trong bản hammer này và cuối cùng khá là may mắn khi chúng ta có một cây kiếm chém ra đầu luôn các bạn thường lại là nhặt á thì nó sẽ dễ ra đúng không nhưng không cây kiếm này cực kỳ dễ ra luôn các bạn mình đánh hai đến ba con là nó rớt một cái đầu rồi à. quá tuyệt vời luôn khoảng thời gian mình bỏ ra thì cũng không gọi là uổng tại do khi chúng ta đánh những con xương này nó sẽ gây ra những cái đầu rất là nhanh luôn và mình đánh tổng cộng được 10 cái đầu thì những cái chiến lợi phẩm của mình đó là 10 cái đầu rất là tuyệt vời luôn và về nhà chúng ta chế tạo một ít táo vàng mà nó đầu đi đánh con weeder luôn và cuối cùng mình đánh xong ba con weeder hết trái táo vàng luôn rồi bốn trái mà đánh ba con quá chi là mà lâu lắc và đồng thời mình chế tạo cái hammer cuối cùng chế tạo cây hammer cuối cùng tại do một phần á là cây hammer này nó không thể chịu được sức là đào lâu các bạn nên đâm ra là chúng ta phải ép enchant nhưng mà enchant thì không được chúng ta bắt buộc phải lấy sách ghép lại với nhau và chúng ta gắn vào tại do enchant thì nó đã maximum rồi chẳng hạn như vậy và chúng ta pha một ít kinh nghiệm và về ép được hiệu suất hai và chậm hỏng hai quá tuyệt vời luôn và tiếp tục đó mình đặt những trứng khủng long vào những cái chỗ mà mình đã đào ra tại do đây là những kiểu như cái chuồng á mà chuồng kiểu lòng đất các bạn tại do máy DNA của mình đã sản xuất ra thêm một ít DNA hóa thành khủng long nên đắp ra là bắt đầu mình phải đặt ra để cho chúng ta có thể được những con khủng long nhiều hơn nữa một số DNA khá là kỳ lạ tại khi mình bỏ vào á thì nhìn nó trong suốt luôn các bạn chẳng hạn như con rùa này nè kiểu nó tàn hình vải biều luôn á Và tiếp đó, bắt đầu mình đi đào thêm một ít khoáng sản nữa. Thì bên trên các bạn thấy được cái công dụng của cây hammer cuối cùng ghép bằng gọi là sao nether như thế nào nhé. Các bạn thấy đấy, đào một phát là 3 x 3 ba ngang ba dọc đấy và nó đào thẳng xuống mình nghĩ là chắc tầm khoảng 10 block các bạn tại vì mình mình không có đếm nữa nhưng mà mình nghĩ như vậy là chắc tầm 10 block á đào một phát một và lắc máy mình luôn á tại do một phần á là nó có tự nung nữa nè tại do mình ép á, những cuốn sách kia thì mình có thấy một cuốn sách là nung các bạn và nó nung ra nhưng mà khá là ok luôn á và sau khi mình đào xong á mình về nhà mình đặt những hóa thạch khủng long vào máy DNA để nó xuất ra được những cái trứng khủng long hoặc trứng uh, những cái loài vật ở dưới biển chẳng hạn như vậy và đồng thời mình ghép lại những cái sắt lại luôn để chúng ta chế tạo một cái đèn hiệu để chúng ta có thể đặt ra Ui, một cái đèn hiệu rất là tuyệt vời luôn và mình lấy cái chạy nhanh luôn các bạn để cho thuận tiện chạy khi mà khủng long nó lớn lỡ nó cắn mình sao đúng không và đồng thời mình có xây thêm một cái hấp canh để chúng ta có thể quan sát được những cái khu gọi là chúng ta nuôi những con khủng long các bạn từ trên cao nhìn rất là đẹp luôn nhìn buổi tối mà nhìn xuống rồi nó sáng mà nhìn những khủng long nó nằm nó ngủ rồi quá tuyệt vời luôn trong cái khoảng thời gian mình đi rong chơi thì bắt đầu á cái máy đi này á làm việc á thì nó rất là mát năng suất luôn thì nó ra được tức từng tật khá là nhiều trứng khủng long và những cái con mà vật ở dưới biển các bạn khi bắt đầu thì mình đặt vào những cái khung mà mình đã tạo ra sẵn từ cái ờ, khu đất của mình bắt đầu chúng ta bắt tay vào bỏ những cái con này để cho chúng ta có thể nuôi lớn lên và để xem những con này nó hình dạng như thế nào nha này là khúc kinh hãi nha các bạn sau cái khoảng thời gian bắt đầu á mình để mình tưởng đâu khủng long á nó rất là phát triển chậm các bạn nhưng mà ai ngờ nó cắn thịt gì hay gì á cắn thịt cày hay hút đít cày hay cái gì các bạn nó lớn cực kỳ nhanh luôn nên bỏ một chút thời gian ra để bắt đầu á mình đi lấy một ít mắt ender các bạn ai ngờ về á nó phá nát, nát cái chỗ của mình luôn ở đâu có voi ma mút nữa các bạn vải biều thật sự và mình vào nhà diễn làng mình trú ngụ một đêm xong thì bắt đầu mình ra mình lấy những cái xương mà tối qua lúc mà mình về những con một số cũng lòng ăn thịt người nó giết mình các bạn mình phải giết lại nó và đồng thời là mình đã lấy được một số xương của nó mình chế tạo được bộ giáp xương để chúng ta có thể đi đánh gồng khủng long hả tỷ về xử sao chúng ta đã có giáp khủng long rồi thì không thể nào mà đánh gồng mà thiếu được một cây cung được đúng không để do trên những cái tháp canh đó thì nó có những cái giá, uh, tháp để hồi máu của con rồng chúng ta bắt buộc phải có cung thì mình chế tạo cây cung và in cha nó luôn và sau khi đó mình gom tất cả vàng của mình lại gom thêm lấy thêm một ít trứng gà giống như khúc đầu tiên chúng ta đặt những cái trứng gà này ra mà nổ ngôi nhà vậy đó mà cái này các bạn cứ yên tâm không phải là một trứng đâu mình đến tận 14 trứng rồi các bạn mình đặt ra coi liệu nó sẽ nổ và nó dịch chuyển những cái block của mình lên cao đến mấy nha không biết sao nữa con mod này nó kỳ cái á là mình tưởng lúc đầu á là mình tưởng cái trứng này là trứng rồng không các bạn mà ai ngờ là trứng gà vàng chả hiểu sao luôn cái mod này nó kỳ này khôi ở chỗ đó đấy hay gì á cái trứng rồng á thì nó còn sử dụng được cưỡi này kia còn cái trứng gà của bắp này á đập ra chiên trứng cũng được nữa các bạn nó khá là cù bắp luôn á thực sự là cù bắp luôn nó chỉ được ờ, phá hoại thôi chứ không làm ăn được gì cả tiếp đó và bắt đầu mình lên cái chiếc trực thăng của mình để chúng ta có thể đi đánh gồng thôi mình quăng hai cái ngọc ender xong thì chúng ta thấy được cái hướng đi rồi thì bắt đầu mình leo lên trực thăng của mình đi qua cái hướng để chúng ta có thể tới được cái cổng rồng thôi và cuối cùng con mắt nó cũng dẫn chúng ta đến được cái cánh cổng rồng nhưng mà cánh cổng rồng thì chưa thấy nhưng mà chúng ta đi vào trong đó thì khá là lạc đường tại mình thánh ngu đường mà toàn là biên lạc không mà các bạn bây giờ á thật sự luôn mới thấy được cái cây hammer của gọi là Wither nó đã cỡ nào đào một phát đến tận 10 block hay gì phải ui đào một phát mà đi trời ơi cái này là đào khoáng sản là hết sảy luôn tại do cái phiên bản á của này á là phiên bản 1.12.2 nên đâm ra là khá là bất tiện chẳng hạn như những cái phiên bản mà 1.15 16 hay gì đó nếu mà có cái hammer này thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ui mém tí nữa mình đã chết ngắt hả bạn còn đúng nửa tim luôn không biết là ông nào đã phù hộ mình hay là độ trì mình nữa mém tí là ngẫm bà của tội chưa đánh gồng mà ngẫm mà cũng hơi kỳ đúng không À mà quên, mình luôn nói các bạn nữa là cây kiếm của mình đó khi mình đánh á thì tỷ lệ đánh sấm sét xuống á rất là cao luôn các bạn thì chẳng hạn như đánh ba đòn đúng không thì trong ba đòn đó thì ngẫu nhiên một trong ba đòn nó sẽ có sấm sét dán xuống và sau một cái khoảng thời gian mình á, tìm kiếm thì cuối cùng chúng ta đã đến được cái cánh cổng Ender bắt đầu mình đặt miễn con mắt đầu tiên để chúng ta có thể qua đánh cổng thôi cái cảm giác mà chúng ta bắt đầu qua đánh gồng á nó thật là do mệt luôn có một số bạn fan bạn nó hỏi á là hình như là khi mà kết thúc của cái series anh hồng đều đánh gồng hết á hay là nguyên lý của anh hồng là đánh gồng rồi mới, mới kết thúc series hay chẳng hạn như vậy không đâu các bạn tại do mình thích đánh gồng thôi tại vì con gồng á trong cái phiên bản mod này con gồng nó nó mạnh nhất thôi nên mình mới đánh thôi còn nếu mà nó đã yếu hơn những con khác thì mình đành chi phải đánh rồng luôn mình đánh những con mod khác cũng được vậy đúng không cần chi phải đánh gồng vừa vào combat chưa kịp đánh nó nữa nó đã hất tung mình lên cắn một phát một ba tim mém tí nữa hơi bị phê luôn và khá là mừng luôn các bạn mình không nghĩ là cây cung của mình nó khá là mạnh luôn á bắn một phát một gần một khúc máu luôn các bạn rất là ghê luôn và mình nói luôn lúc này có những người á họ sẽ nói với mình á là bình luận chẳng hạn như ui thằng này nó không biết cái mod này thì nó chơi làm gì chẳng hạn như vậy hay là chơi mod thì phải tìm hiểu nha chẳng hạn như vậy nếu mà mình chơi mod mình đã biết nó như thế nào rồi thì thật sự các bạn luôn là mình không có chơi làm gì cả mình chơi để mình khám phá và mình tìm hiểu coi như thế nào thôi chứ các bạn cứ bảo mình biết mod rồi thì chơi làm cái gì đúng không sao gọi là sinh tồn sao gọi là khám phá được đúng không đấy người ta gọi là một cái kịch bản khi mà chúng ta quay một cái clip nào thôi nếu mà quay bằng cái kịch bản này kia thì nếu mà làm hài này kia thì kịch bản này kia họ nói gì hay diễn xuất kịch bản này kia còn đây là khám phá sinh tồn là khám phá những cái mod mình không biết hay là sinh tồn những thứ mình chưa biết không đụng đến chứ bảo ờ này phải khám phá mà không phải tìm hiểu cái mod này kia đi rồi mày hãy chơi hay gì đó không các bạn ơi mình chơi trước đi rồi tìm hiểu sau đúng không thôi cuối cùng thì vào công việc chính thôi không nói linh tinh liên thiên gì nữa tiếp tục thì vẫn đánh rồng thì con rồng này thì mình bắn nếu mà tầm á chúng nó khoảng theo mình suy tính này 10 phát là nó chắc chắn nó sẽ chết dù nó hồi máu cỡ nào cũng chết các bạn thì con rồng này khi mà mình đánh á thì mình không đụng tới kiếm luôn các bạn mình toàn là đánh bắn bằng cung thôi mà, cây cung của mình đó gọi là đam nó khá là cao luôn không biết là do con mod này hay là do cây cung này mình chan nó mạnh nữa rồi thu chiến lợi phẩm của ta về thôi một cái trứng gà gọi là đen xì lì dở thôi chứ trứng này trứng rồng nha anh em về trang trí nhà hoặc giữ trong người để lấy vận may hoặc là thành tích khi chúng ta đánh con gọc thôi rồi tiếp đó thì chúng ta cũng đi về thôi tại do cái mod uh, khủng long này thì mình cũng không ở bên đó để làm gì cả tại do bên đó cũng đâu có mod gì đâu các bạn thì bắt đầu mình về nhà thì cái này thì hơi khá là mang gỡ đó nếu các bạn nào chịu xem đến cuối thì cứ xem còn không thì các bạn có thể dừng video tại khúc này cũng được nhé nhớ là nếu mà đồng ý xem thì cứ xem còn không thì các bạn có thể dừng yên khúc này cảnh báo chứ là nhá times and I can't seem to find a light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love that I never had seen before Now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I